Khoảng 21 giờ ngày 6 tháng 9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An Bình Dương bốc cháy nguồn ngụt. Do lửa cháy ở khu vực tầng lầu của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện. Quán karaoke bị cháy cao 3 tầng, có diện tích sàn xây dựng khoảng 1.500 m2, trong đó diện tích cháy khoảng 400 m2, nằm ở khu vực tầng 2, 3. Quán chứa nhiều vật liệu trang trí nội thất và gỗ khiến ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh. Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Bình Dương thời điểm nhận tin báo cháy đã điều động 13 xe chuyên dụng cùng 66 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu hỏa. Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang tiếp tục thống kê số người thương vong trong vụ hỏa hoạn, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Dạng sáng ngày 7 tháng 9, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường cháy quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, thành phố Thuận An, Bình Dương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh xác nhận đến nay có 12 người chết trong vụ cháy. Ngoài ra, hai nạn nhân bị thương rất nặng đang được cấp cứu. Với tính chất nghiêm trọng của sự việc, ông Minh cho biết tỉnh đã phân công phó chủ tịch thường trực lên hiện trường vụ cháy và trực tiếp chỉ đạo. Đêm hôm trước, khi đám cháy được dập tắt, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã mang bình oxy vào trong quán kiểm tra, phát hiện một số người bị mắc kẹt bên trong các phòng karaoke trên tầng. Những người mắc kẹt không còn sống. Đến 9 giờ 10 phút ngày 7 tháng 9, 12 tiếng sau khi xảy ra vụ hỏa hoạn tại quán karaoke An Phú nằm trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, thành phố Thuận An, Bình Dương, khói vẫn bốc lên nghi ngút từ căn nhà bị cháy. Trước mắt, tỉnh Bình Dương yêu cầu tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke vì rất có thể nhiều người mắc kẹt chưa được tìm thấy. Song song với đó, tỉnh chỉ đạo các đơn vị tập trung cứu chữa, điều trị tốt cho những người bị thương trong vụ cháy. Sau khi lực lượng chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi, Chủ tịch tỉnh Bình Dương đề nghị chăm lo công tác hậu sự cho gia đình những nạn nhân tử vong. Một công việc quan trọng khác được Bình Dương tập trung chỉ đạo, đó là điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Nếu có sai phạm về công tác phòng cháy chữa cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo tỉnh yêu cầu xử lý thật nghiêm. Ngay sau sự việc này, Chủ tịch tỉnh Bình Dương yêu cầu tổng kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy của tất cả cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn.